con này có phải còng hóa đơn nha không? Thank you. quyền công an trần hưng đạo đấy nó nó ở trường hàng bài đấy mặt sau của anh đi ngôi quyền ạ em mà anh bên tay phải luôn quang lơ rồi anh đi ngôi quyền này anh quay để không ờ tôi mới sáu đi